13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23 23 rương nha Nam 23 rương thì cho trung bình là như Khải có nói thì sơ qua thì 23 rương Mà nhân cho 3,51 rương Thì nó sẽ tốn khoảng tầm 80,5 kia kim 80,5 80 kim và nhân cho kim giá của server là giá 70 Thì ở video này à, sẽ hết 5 à, triệu 635 nghìn Mong sao mong sao đơn giản thôi em trong bang cũng có rất nhiều anh em là mong sao mà ra được cái giá trị ăn bang thì có thể là bù lỗ tuyệt đối thực sự là bù lỗ quá tuyệt bù lỗ luôn em mà biết là như thế nào nha hoặc là nhẫn nhẫn ăn bang này nọ thì ok nha anh em mong sao nó sẽ ra được đồ ăn bang nếu mà không ra được uh, cái gia truyền thì cũng cố gắng sao mà ra được cái nhẫn ăn bang bù lỗ anh em thực sự là chỉ mong như vậy còn đồ định quốc thì hiện tại thì cái set đồ định quốc của khả đây là set đồ uh, ờ, no một server đó đây là set một no một server chưa có set thứ hai ở bên server kia bên bang kia thì họ cũng có một set nhưng mà không biết là set như thế nào còn ờ, này là gọi là hôm trước Khải đu top ờ, trong bang là được một set này đó rồi với một nhẫn ờ, may mắn 25 đó con Thúy như nào chuẩn bị Khải sẽ giao dịch cho con Thúy Yên mở set mở đồ như nào và dây chuyện xấu này nhẫn 5 này ngà bòi 4 này thì cái này xấu này 4 là 10 là 10 những nhẫn này 5 là 15 với cái nhẫn này 25 là 40 kèm với cái nhẫn này nữa là 45 đó 45 miếng bắn như nào và bây giờ thì à, bây giờ khả sẽ giao dịch vào con thúy yên và chúng ta cùng mở đồ như nào chúng ta cùng mở đồ ở, con thúy yên nha ok tại vì bên con à, thiếu lâm nó chặt chỗ quá ok giao dịch qua cái bây giờ khả sẽ lên à, hoa sơn cảnh kỳ trường luôn hai ạc lên hoa sơn cảnh kỳ trường luôn à, trước khi mở đồ khải qua thành đô khải cho anh mày cái tiền đó rồi chuẩn bị em lên hoa ờ, sơn bị lên hoa sơn mở đồ nha nam bị lên hoa sơn mở đồ nha tầm sáng nó mở ra được cái ngọc bội vô tình nó bán 5 triệu yeah dạ. mua giá 60 là giá là giá giá mua ngồi mua giá rẻ này lại tính giá đơ đó cố gắng em ơi là cho anh mấy cái tiền này cho 100 ngân lượng này nói chung là đa tạ cái lòng tốt thì mình nói chung mình cho nó ở hiên gặp lạnh thôi chứ đó thấy không mình mình trước khi mình đi mở một gì đó thấy anh mày bảo mình ở hiên gặp lành không nè nó thôi <laughs> <laughs> ok đó rồi sau khi được cái cao chúc mừng anh anh mày thấy sướng sướng rồi đó rồi lên sạc với xem là bánh 415 mình bánh full trong này quá tổ các kiểu này đều thử ra gì đây cố lên là, à? là, là, làm, làm, làm bên phúc viên làm bên phúc viên nữa rồi vô phúc viên thì à, bảy nghìn sáu rồi bảy nghìn sáu lên lên lên lên à à đờ đứng đây này mày à, đờ đứng đây này mày à đờ cho xin cộng dây chuyền ăn bạc đa cho bạn đây nè mày <laughs> không bị em được Ader em mày Ader là một người gì đó không bị em được anh em ơi tầm này khải đỡ đi chan em ơi ok ngập bò nhiêu tình đón định quốc à, do chuyện thằng bang bắt nộp nha ok họ anh em run in luôn bây giờ chúng ta sẽ lên này mở rương trước khi mở lưu anh này đứng đã có chặt rương này mà rồi lần này khải sẽ giao dịch cho nó là hai bốn sáu có vẻ là như là tám trên rương rồi đó tại vì không đủ chó nè rất là chặt rương không đủ chó luôn á bắt đầu auto lên đó giao dịch qua khui hạ khui hạ này là 9 rương à. Ờ, một lần à, khui 8 rương vậy nè à, Khải sẽ khui 3 bát 3 lần liên tục 3 lần liên tục tại vì nó không đủ chỗ Ờ, này cũng dư 1, 2, mớ rương nữa từ thì dư lấy nè Dư lấy rương nè Lấy thêm rương nè Còn dư chỗ mà Dư chỗ mà lấy rương khui tiếp 1, 2 được 3 ô nữa 1, 2, 3 Rồi ok Khui nha anh em ơi Khui nha, khui nha anh em ơi Khui Trước khi khui thì em sẽ ăn may mắn nha anh em đây, đầu tiên em sẽ anh uh, uh, hoa đào tăng 20% miếng bánh này. Rồi, hoa mai tăng 10% miếng bánh này là bao nhiêu rồi? 45 cộng với 30 là 75% miếng bánh. 75% miếng bánh rồi. Cái này uh, 10 uh, 10 điểm miếng bánh này. Đó. Với lại 30 điểm miếng bánh nữa thì có 40 điểm miếng bánh nữa. Thì uh, hơn 75% với lại 40 điểm miếng bánh. Rồi. Khui hang nó thầy bỏ bằng góc này bói bói cho nên hấp dẫn nè rồi rồi rồi rồi rồi hơn 400 anh em 470 anh em đang xem cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi hơn 470 470 anh em đang xem cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi khui rương đầu tiên này khui rương đầu tiên anh em ơi khui hàng một rương hai rương ba rương rồi ok khả năng nhấp ba rương anh em khả năng nhấp ba rương anh em ơi hiện tại nếu video này mà thành công thì sẽ tiếp tục có những bắt tiếp theo cho anh em xem Khui Khui ra Ôi dồi Má Hai giây Hai giây ăn vang biết tình ăn vang đây Tiếp tục Đồ nhận tình em ơi hai giây ăn ba không biết Newton thì ông ba ăn đây Nhẫn Nhẫn này chắc hiệp cốt rồi Nhẫn này chắc hiệp cốt rồi em ơi đây lưng định quốc Ngon ngon đón đường quốc đón đường quốc áo nhu tình áo loại một giá truyền đó đủ sách rồi xong đủ 8 rương em ơi 8 rương chơi gì chưa bói coi này nhu tình nhu tình thằng nhẫn này nhu tình này chết kèo này nhắn hiệp cốt 20 ôi trời ơi ngon nu một ôi trời ơi à. Một đại lưng nô một anh em à Đẹp tuyệt vời ông Việt trời luôn Úi trời ơi quá ok Hiện tại là trong 8 rương mà ra được cái món này thực sự là một cái món quá ok anh mà thực sự Mắt tóc pin luôn Cái này mà 50 nữa thôi giới khác gì cực phẩm anh em Ok tình Hiệp cốt Ok tình hiệp cốt em ơi Rồi ok Hiện tại Khải sẽ giao dịch những cái món ờ, thừa này qua bên kia Khải sẽ đường thiếu lâm lên tiếp tục lái đồ nha anh em ơi quá ngon cái đai lưng luôn anh em ơi thực sự đai lưng này quá đẹp luôn anh em ơi không có gì để chơi đai lưng này luôn thực sự ở server này thì anh em không hiểu chứ anh em có thể chơi server khác em không biết như thế nào chứ server này ở đai lưng nó gọi là hàng nôm một em mà chưa có cái nào đẹp hơn đâu anh em ơi hàng nôm một anh em ơi nếu mà anh em nào đã có nón cực phẩm áo cực phẩm và cũng như có bao tay cực phẩm ờ, định quốc như khải thì cái đai lưng này không khác gì cực phẩm luôn em mà thực sự rất có giá luôn quá ngon và chúng ta sẽ mở tiếp tục đó là 7 rương nữa nãy mở 9 rương đúng không 2 4 6 bây giờ sẽ mở 8 rương bây giờ sẽ mở 8 rương anh em rồi sẽ lên uh, tiếp theo quá ngon rồi tiếp theo à, toàn giá chuyện nhu tình em ơi nhỏ thiệt luôn thấy ba giá chuyện thấy on ngon anh rồi cho nhu tình em đó mà ra ăn ban thiệt sự là quá binh luôn ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục 8 rương lúc nãy 9 rương đúng không bây giờ sẽ là 8 rương năm bây giờ sẽ là 8 rương và tuần cuối cùng sẽ là 7 rương và khải đi với cái hướng đó là 987 nó khải đi dòng ngược như nào đi dòng ngược loại dòng này bỏ qua khỏi chặt rương rồi mình có cái, cái ô mà mình bói tiếp anh em đang xem gần 500 anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và lần ở ờ, video này khải đầu ờ, khải quay cho anh em xem thì đã chi phí hết khoảng 5 ờ, triệu 6 Việt đồng anh em ơi 5 triệu 6 Việt đồng đó nè anh em xem thì đừng quên ủng hộ một like chia sẻ chơi nha còn anh em nào xem được thì xem nha không xem được thì thôi không sao nha anh em ơi uh, chờ đợi gì nè tại vì mình làm mình cũng phải ra một video hoàn thiện cho kênh khán giả xem thì khải cố gắng từ từ nữa nè anh em cứ hói thì hói sao được rồi ok này tiếp theo này cái đai này à, đỡ mà nói cái đai này cực phẩm thì đỡ mà nói cái đai này tầm giá nếu mà thiệt sự cái đai này bèo lắm phải 10 triệu bèo lắm cũng được 8 đến 10 triệu đó nè thiệt sự luôn rồi tiếp theo này khui hiện tại góc này nó hơi bị chật Khải sẽ bỏ góc dưới tại vì anh em đơn giản anh em nếu mà anh em uh, đua top ban hội hoặc anh em đua top này nọ anh em mở ra một cái đai cực phẩm như thế này á thì anh em phải tốn chi phí khoảng tầm là 200 cá nhân hoặc là 2 200 cá nhân cho đến 300 cá nhân tương đương khoảng tầm hơn ờ, hơn 15 triệu, hơn 15 cho đến 10 ờ, hơn 15 triệu đã có thể sở hữu được một cái đai cực phẩm 80 và 50 sinh lực năm Đó, còn cái này là 80 30 rồi, quá đẹp nè mày. 80 30 quá đẹp luôn một hai ba đủ sao thùng nhẫn không người ta thùng nhẫn không anh em à thùng nhẫn không thấy quớ rồi anh em à thùng nhẫn không thấy quớ quá thùng nhẫn không người ta nhẫn dây chuyền biết gì đâu ăn bàn gì đây Khui Trời ơi nhận cái chuyện không Cho rồi cho rồi toàn toàn chín là tám lúc này chắc, chắc ra khơi rồi nè mà tám lúc này chắc ra đảo rồi à, nhắm nhắm cho đây lưng đẹp đẹp rồi đó thấy là lưng đẹp chưa nè ra cái món nào đẹp đẹp giống này cái nào nam ơi ui nhẫn cái băng hỏi coi nhẫn cái băng hỏi coi đang cần nhẫn băng hỏi em ui xô vô toàn cho chuyện rồi không có nhẫn ăn ban rồi có nhẫn ban nó sáng rồi nếu có nhẫn ban là khả năng sáng rồi ui xô ui xô ui xô được cái dây chuyền em được cái chuyền 10 cũng được 10 kim vãi chứ được chừng 40 nè ôi trời ơi được hai món cái này như đây 19 20 đẹp luôn đẹp luôn 40 rồi toàn rác luôn em ơi rác luôn hiện tại bây giờ là đai lưng 40 cái này dây chuyền 40 đâu à, còn 7 rương cuối cùng em ơi là khả lên 7 rương cuối cùng em ơi là khả lên lấy thêm 7 rương cuối cùng đó là cái bé to này lên mở nhanh hơn làm gì mở từ từ nó mới ngon biết gì chẳng mở nhanh mở nhanh toàn rác đi rác luôn á ờ, ờ. rồi bảy rừng cuối cùng này em ơi hãy lái cái đã đâu đại lưng tính ra được uh, hồng gia truyền nhu tình gia truyền hiệp cốt mắt ọp đại lưng mắt ọp hiện tại đang thiếu là áo nhu tình, đồ ăn ban đâu áo nhu tình đồ ăn ban đâu hiện tại đang cần áo nhu tình và ngọc bội tình em ơi cũng như là ngọc bội hiệp cốt em ơi cũng như ngọc bội hiệp cốt em ơi cũng như ngọc bội hiệp cốt em ơi Ây da Này Ra như đó là cảm giác hay Ô, em được cái đai lưng thấy ơi em anh rồi em ơi Đai lưng đó nếu có người mua chiếc bèo lắm được 10 cú nè Này bảy rương cuối cùng Khải đi quét rác rồi Đồ Hôm trước có một người mở ra một nhận kháng băng 25 nha Có một người mở ra một nhận kháng băng 25 nha mọi người Có một người mở ra một nhận kháng băng 25 và sau video này Khả sẽ ờ, tổng hợp video mở ra những món vật phẩm gì cho anh em xem sơ qua nha. Và tại vì nhiều anh em cứ, cứ bảo Khả là sau một ờ, cái mở rương hoặc là một cái lệnh bài boss như thế nào á thì sau tổng hợp video cho anh em xem thì ok. Ở video này Khả sẽ bắt đầu ờ, làm những video tổng hợp ra vật phẩm gì vật phẩm gì cho anh em xem nha. À, <clears throat> 987 nè, 987 à, à, 887 887 887 nè là còn 7 rương cuối rồi khui ha Một đường này tương đương khoảng tầm uh, Mấy uh, à, kim năm thì nó tương đương khoảng tầm uh, Như này ngài có nói thì nó vài trăm nghìn năm ba kim năm một đường thì khoảng tầm hai trăm rưỡi Việt Nam đồng Khui ha Ôi giờ Trong có món nào dư dạng xíu vậy ôi ấy hiệp cốt rồi Nhấn Trời ơi Được đúng một đai lưng anh em ơi Đúng một đai lưng anh em ơi Trời ơi shop luôn Má áo này shop luôn Áo này shop luôn 27 19 38 Đồ khá nhỏ Chỉ được ba món này thôi em ơi Và bây giờ khai cho tổng hợp em đồ xem nha đó, rất là nhỏ luôn Nói chung là được một cái đai lưng là khá là bù lỗ em ơi Đai lưng này có bán 6 triệu hoặc là bảy tám triệu cũng có thể mua phát một luôn nè Nếu như anh em nào mà đang sở hữu mà đang cần đai lưng này thì sự là quá pin Cao thủ nào cần đai lưng này Cao thủ nào ở trên like cũng như là đang xem trên view này á Thích cái đai lưng này inbox cho Khải nè em ơi nếu mà có bán thì Khải sẽ bán đó không ra ông ba em ơi ra được đúng một đai lưng mất pin hơn anh em ơi gỡ lại đai lưng mất pin không là ton luôn thực sự là không không không có ra lưng bắt pin là ton luôn nè à, cái áo này ra 41 nếu mà ra 47 thì cũng được à, vài kim thôi không có người bọn hiệp, hiệp cốt luôn 23 rương 23 rương rồi ok và anh em đừng à, quên đỡ lại video này khám một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi Và hiện tại lúc này Khải cái mở thì được à, đai lưng này Mắt pin 80 Giống độc sinh lực 30 và một cái gia chuyền à, làm chậm 40 cái gia chuyền này bèo lắm bắn được 5 kim thì bục 5 kim thì nó bù lố cái đại cũng được à, hai rương nè và à, gia chuyền này cũng được cũng vậy nè gia chuyền này bán bèo lắm cũng được 5 kim đó hai món này cho 10 kim đi thì bù được ba kia ba rương bù là được ba rương còn lỗ 20 rương 20 rương thì mở được cái đai lưng này thì quá pin luôn quá ok luôn ok anh Long Thanh đợi tới anh đây cứ từ bình tĩnh rồi cảm ơn cảm ơn hơn 500 anh em đã xem video này và đừng quên để lại cho khảo like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và nếu như video này hơn 200 like thì nếu có duyên nếu có cơ hội thì có thể sẽ tiếp tục mở thêm 10 rương hoặc 20 rương gì đó cho anh em xem tiếp tục ở những video tiếp theo nha em ơi còn áo này thực sự là quá rác luôn 41 thì sự quá rác này bán hoài mua luôn toàn nhẫn vô tình không mấy nó mà ra mấy cái nhẫn này anh em thực sự là rất là tưởng là nhẫn ăn ban nhưng mà hiện tại ạc này ạc nữ nè ạc nữ mở mà thì nó đen đen xì này thì thực sự là không phải ăn ban nếu mà nam thì còn có cơ hội mình bói rồi hay ho này ạc nữ nè ban nhẫn sức mạnh hiệp cốt quá nhỏ rồi đừng quên đỡ làm like chia sẻ ủng hộ cho và đừng quên nhấn nút đăng ký mạnh em ơi, nhấn nút đăng ký mạnh đỡ lần sau uh, chờ đợi theo dõi những video tiếp theo của Khải em ơi. Và nếu anh em có sự ủng hộ thì có thể ủng hộ Khải ở Play Duo cũng như là cái tài khoản ngân hàng bên trên cũng như là mã QR bên trên màn hình like nha em ơi. Ok cảm ơn em rất nhiều.